và những cái mẫu máy đánh bài bịp này là được cải tiến về thời lượng pin cải tiến về cái độ quét của camera thì hôm nay mình xin giới thiệu anh em một cái loại công nghệ đánh bài bịp đó chính là CVK 950 anh em nhá nó được ngụy trang vào những cái chiếc điện thoại iPhone 8 Plus hoặc là anh em chơi vào những cái điện thoại iPhone 6 hoặc là máy Samsung ngoài ra nếu anh em không muốn đánh trực tiếp trên điện thoại anh em có thể kết nối với phụ kiện như là đồng hồ đánh bài này bật lửa này điện thoại đen trắng này đấy móc chìa khóa này ốp điện thoại này đấy, rất là nhiều hình thức ngụy trang để anh em có thể đi chơi an toàn nhất thì ngoài anh em lưu ý này thì khi đi chơi nó sẽ báo cho anh em biết là kết quả nó về như thế nào và nó báo cho anh em qua cái tai nghe siêu nhỏ của bluetooth này đây anh em nhá, chiếc tai nghe siêu nhỏ của bluetooth này để cho anh em biết kết quả nó về cái gì và anh em muốn nhà cái hay nhà con cao nhất là tùy theo ý của anh em đấy nên khi anh em chơi là hoàn toàn nó là yên tâm cho anh em bảo đảm một trăm trăm anh em đi chơi là anh em có thể chiến thắng anh em nhá thì <clears throat> thì để không mất ờ, thời gian của anh em thì hôm nay mình xin ờ, giới thiệu đến anh em cái sản phẩm này và hôm nay mình cũng thử luôn cho anh em thì ở đây này anh em lưu ý này có nhiều rất là nhiều cái mẫu mã đồng hồ đấy anh em đi chơi thì anh em có thể là ngụy trang trên cái camera của đồng hồ này nó quét bài để anh em không cần phải để điện thoại trước mặt nữa <coughs> à, mình bóc hộp một cái sản phẩm một cái máy đánh bài để cho em xem đây là phiên bản 2019 12 camera được ngụy trang trên điện thoại iPhone 8 Plus chạy hệ điều hành Android anh em vẫn có thể xem phim nghe nhạc nhắn tin Zalo lướt Facebook bình thường anh em nhé này camera kép rồi iPhone 8 Plus này rất đẹp và đi cùng nó là những bộ bài đã được nhà mình xử lý qua công nghệ bài hoàn toàn nguyên đai nguyên kiện anh em nhá đấy giống với bài anh em mua bài đại lý hay là tạp hóa anh em chơi cái hàng này cực kỳ yên tâm cực kỳ là ok anh em nhá đây mình bóc thử bộ bài luôn này bóc nguyên nguyên đai nguyên kiện cho em xem này Đấy, bóc nguyên đai nguyên kiện cho anh em đây bài nó sắp xếp theo trình tự mới đét luôn anh em này Đấy. trình tự mới đét nha rồi thì anh em uh, lưu ý này thì ngoài ra anh em đến nhà mình thì mình có thể dạy anh em một số đoàn đánh bài đánh bài bịp bằng tay anh em nhé Đấy, anh em đi chơi thì anh em bắt buộc anh em sẽ phải có những cái máy khóe để kể cả anh em đánh máy đánh bài anh em vẫn phải có những cái máy khóe để anh em chơi còn nếu mà không thì anh em vẫn có thể đánh ờ, theo máy đánh bài tuy nhiên là nếu mà anh em đánh máy đánh bài mà nó có thêm một số tuyệt chiêu nó thì rất là ok à, mình cháo lộn xộn đây sau đó mình chia thử cho anh em thì cái máy đánh bài này nó chơi được tất cả các môn chơi bài lá bịp của Việt Nam và các môn chơi bài lá của nước ngoài cụ thể là liêng sâm phỏm ba cây xì tú xì rách binh sạp sám binh ấn độ ngầu hầm phóc cơ anh em chơi tất cả những cái môn chơi ba miền anh em muốn chơi cái hình thức uh, bài nào anh em cứ alo đến cho mình thì chiếc máy này, anh em ạ à, ngoài ra anh em chơi chắn chơi tổ tôm cũng đều có thể chơi được anh em nhá đây mình sẽ giới thiệu đến anh em này thì khi người ta sử dụng cái điện thoại này người ta không thể biết là đây là chiếc điện thoại đánh bài bởi vì nó vẫn có camera anh em xem phim chụp ảnh hoặc là bắt wifi này Đấy, bắt wifi này anh em không thể nào phát hiện được đây là cái máy đánh bài trừ khi anh em có một mã anh em nhé để anh em có thể vào được Đấy, anh em có thể vào được thì là nó rất là nhiều công đoạn để anh em có thể vào được cái này nên là không ai có thể phát hiện được để anh em sử dụng máy đánh bài thì sau đây mình sẽ thử thử cho anh em một vài ván đánh liêng Đấy, bởi vì rất nhiều anh em mà thu tha cái môn chơi liêng này và anh em gọi điện đến cho tôi cái môn chơi liêng này là môn chơi dễ kiếm tiền nhất thì khi đi chơi nó sẽ báo cho anh em qua tai nghe siêu nhỏ bluetooth thứ hai là mắt camera sau khi anh em bật này anh em bật lên nó quét bài này thì anh em để chế độ thời gian hoặc là anh em để chế độ tắt màn hình tuy nhiên là tôi muốn cho anh em có thể nghe rõ ràng hơn và anh em hiểu hơn thì bây giờ mình sẽ ờ, mình sẽ không để chế độ thời gian mà mình sẽ để chế độ ờ, màn hình này mình ảnh ngoài để cho anh em cùng xem luôn đấy nha cái tốc độ quét bảng đó đây mình để cái máy CVK ở đây hoặc là mình có thể để lòng mình đây mình có thể để lòng mình mình để như này cho anh em dễ nhìn này mình để sẽ dễ anh em rất rất rất dễ nhìn thì khi mà tôi vứt bài xuống này tôi vứt bài xuống này anh em có thể thấy là máy nó quét ra cái mã vạch này đây. máy nó quét ra cái mã vạch này sẽ tự động nó đọc luôn cho anh em xem này đấy anh em cháo cắt bài nào nó đều đọc ngay đấy. đọc bài rất nhanh anh em cắt bài đi này đấy đấy một này máy báo một này lại cắt đi một cây và chia từ anh em bài tôi đây bài tôi là bài luôn luôn là bài cao điểm nhất nhé tám nước này tám nước là to nhất rồi anh em ạ không có bài nào to hơn nhé Đấy, ờ, anh em vứt ngang vứt dọc đều báo vứt dọc này Đấy. cắt bài này cắt bài này mấy báo ngay lập này Đấy. cắt này Đấy. báo rất nhanh máy báo một anh em lại cắt đi một cây và chia từ anh em bài mình bài lại là bài cao điểm nhất thì mình đang để chế độ này là chế độ bốn người chơi chế độ bốn người chơi đây chín nước này anh em Thế giả dụ như anh em đang chơi anh em đang chơi bốn người và vô tình có một người nó nhảy vào thì anh em chỉ cần bấm tăng giảm âm lượng là tăng giảm số lượng người chơi anh em nhé đấy tôi bấm tăng lên năm người bốn này một hai ba bốn này thì đây là mình bốc luôn bốn cây còn trong khi đi chơi anh em phải kỹ thuật của anh em phải là cháo nhá cắt nhá cắt là kỹ thuật nhá hai ba bốn năm này năm nhà chơi này đấy nhà mình nhà này nhà cái này chín nước này chín nước cazô này Đấy, không có bạn nào cao hơn nhé anh em nhé chín nước cazô này chuẩn chưa tám bây giờ trong cuộc chơi anh em phải ờ, chia cho khéo một hai ba bốn năm sáu bảy tám đúng tám cây 1 2 3 4 5 6 7 8 anh em nếu mà anh em đếm sai nhá là chắc chắn nó sẽ bài sẽ là bài anh em sẽ là bài bài về thấp nhất hoặc là có lại nó sẽ bị sai số nếu anh em đếm sai sai bài mình đây 1 2 3 liêng rồi Đấy, khi anh em chơi liêng thì anh em đạp đi liêng là ta điểm nhất rồi thế đấy là môn chơi liêng cái này mình thử muốn thử cho anh em môn chơi sâm à môn chơi ba cây vừa rồi đấy là tôi thử cái mã đấy là mã ai cắt cái người ta để nhất đấy đấy là cắt cái là cái chúng ta để nhất đưa mình sẽ thử chế độ báo tất cả các cửa nhé nếu như có những chỗ người ta không cắt hoặc là người ta ấy thì anh em sẽ báo tất cả các cửa đi hai ba một bốn hai ba một bốn tức là cửa hai cao nhất sau đó đến cửa ba sau đó đến cửa của mình cuối cùng là cửa bốn bét thì mình có thể sang ngang với nhà số 4 đánh 50 triệu với nhà số 4 này còn nhà số 2 với nhà số 3 không đánh được này hai ba này à, hai ba một bốn này anh em này anh em nhớ nhá Đấy, bài mình là bảy nước Đấy, mình ăn được bài mình là bảy nước bài này là chín nước Đấy, bài này cũng bảy nước này bài này thì là ba nước đấy mình ăn được với nhà số 4 rồi thì đang ở trong chế độ chơi liêng thì là mình đang cài chất là chất cơ anh em có thể chọn chất uh, chất rô hoặc là chất bích hoặc là chất thép tùy vùng miền. Đó mình thử, bên giờ mình tiếp đến mình thử cho anh em là môn chơi ba cây. hay là mình thử cho anh em một cho bác cây nhé ba này một hai ba này đếm cái này ba là cái đuối chia từ đây bài mình luôn luôn là bài cao nhất bởi vì ai bốc cái là người cao nhất anh em nhé anh em nên nhớ câu của mình là ai bốc cái người cao nhất đây anh em nhìn này chuẩn là tám nước này không có bạn nào cao hơn cứ ai bốc cái người cao nhất bốc cái đến cái năm là cái đứng đấy năm là cái đứng một hai ba bốn năm à, mình xin lỗi anh em là năm là mình bốc cái hai là cái cạnh đấy, cái cạnh này bài mình luôn luôn bài cao nhất này đây bảy tám năm đây chuẩn đẹp 100 trăm này 10 nước này nhà này chín nước này nhà này cũng chín nước này đấy. nhà này thì hai nước này có duy nhất bài mình 10 nước 14 cao cá bỏ không bốc rồi mình chia kỷ niệm anh em một ván nữa này ba bốn này một hai ba bốn này ba là cái đuối này anh em chia từ cái đuối này và bài mình luôn luôn là bài cao nhất này anh em có thể tăng giảm số lượng người chơi giống như lúc nãy anh em nhá chuẩn luôn bảy nước này chuẩn bảy nước là mình cao nhất rồi đây cũng bảy nước nhưng không có không có gì này đây là một nước này đây là một nước này Đó. thì đây là mình vừa rồi mình giới thiệu cho anh em đó chính là cái chiếc máy đánh bài CVK 2019 mới nhất hiện đại nhất hiện nay thì anh em có nhu cầu anh em có thể alo trực tiếp để cho mình theo số hotline ở dưới góc màn hình là mình có thể là tư vấn cho anh em và anh em có thể qua trực tiếp nhà mình để test hàng thử hàng anh em nhé anh em có thể qua trực tiếp nhà mình thì clip sau mình xin giới thiệu đến cho anh em đó chính là những cái đồng hồ đánh bài hoặc là ốp điện thoại móc chìa khóa hoặc là những cái máy Samsung anh em nhá thì còn đây là đang làm trên cái mô hình là iPhone 8 Plus anh em muốn chơi cái hình thức mẫu mã này nào cứ alo trực tiếp đến cho mình và chân thành cảm ơn anh em nhà mình có hai cơ sở chính một là bến xe mỹ đình hà nội hai là bến xe miền đông sài gòn chân thành cảm ơn anh em